sau khi các bạn đã chuẩn bị được ba vật liệu thì bây giờ mình sẽ mở cái master lên nè các bạn chọn ok nè ở đây thì các bạn chọn là dự án mới tiếp tục các bạn sẽ chọn là nhập dự án ở đây thì các bạn chọn ok rồi bây giờ các bạn tìm cho mình cái hiệu ứng video 26 chấm hiệu ứng video 26 chấm cài rồi bây giờ nó xuất hiện một cái dự án như các bạn đang thấy ha công việc của các bạn là thay đổi những bức ảnh trên dự án này thành những bức ảnh của mình là được nha các bạn rất là đơn giản rồi các bạn ấn vào bức ảnh đầu tiên các bạn sẽ chọn là thay thế rồi tìm bức ảnh của mình này tiếp tục bức ảnh thứ hai các bạn chọn vào thử chữ thay thế chọn bức ảnh của mình rồi tiếp tục bức ảnh thứ ba các bạn ấn vào các bạn chọn thay thế rồi tìm đúng bức ảnh của mình đó rồi những bức ảnh thứ tư thứ năm thứ sáu và đến hết dự án các bạn cứ làm tương tự nghe các bạn rồi các bạn lưu ý nè khi những bức ảnh của các bạn nó không phù hợp thì các bạn điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái khung là được nghe các bạn rồi ha rất là đơn giản nha các bạn mình xin à, tạm dừng video ở đây ha hẹn gặp lại à, tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình xin chào